thì ở bảng đấu này là bảng đấu mà tất cả các đội bóng đều có quyền đi tiếp anh em nhé <clears throat> Kể cả Đức hiện tại đang xếp cuối bảng với một điểm thôi Tuy nhiên thì Đức ờ, chỉ gặp Costa Rica ờ, Và một chiến thắng là một điều dễ hiểu đối với Đức đúng không Và nếu như mà Đức chiến thắng Costa Rica trong trận đấu cuối cùng này thì họ sẽ có 4 điểm và Nhật Bản sẽ bắt buộc phải có một trận hòa trước uh, Tây Ban Nha đấy bắt buộc phải có một trận hòa hoặc là phải có một trận thắng anh em nếu như xét về hiệu số Đức mà thắng uh, Costa Rica cách biệt 3 bàn giống như Mexico buổi uh, dạng sáng ngày hôm nay nếu như anh em nào có thể theo dõi uh, cả hai trận đấu đúng không cả hai trận đấu của bảng C đó là Argentina và Ba Lan cũng như là Mexico với uh, Ả Rập Saudi thì anh em chúng ta có thể biết được là nếu như Mexico chiến thắng Ả Rập Saudi với tỷ số là 3-0 thì chắc chắn Ba Lan sẽ là đội bóng sách vali về nước chứ không phải là Ba Lan được vào vòng trong. Và ở trong bảng đấu bảng E này cũng vậy. Tây Ban Nha Tây Ban Nha kể cả mặc dù là một trận hòa thì chắc chắn họ cũng sẽ vào thôi. Một trận hòa họ cũng chắc suất vào anh em nhá. Quan trọng là có đầu bảng hay không thôi. Đấy à, hiệu số thì chắc chắn là không có ai có thể đuổi kịp Tây Ban Nha rồi và gần như chắc chắn là một suất vào vòng trong sẽ là thuộc về Tây Ban Nha. Tuy nhiên Nhật Bản thì lại khác anh em. Nhật Bản họ cũng cần một trận hòa nhưng mà phải dựa theo kết quả của Đức và Costa Rica nữa. Nếu như Đức và Costa Rica Đức chiến thắng với tỷ số là 3-0 trước Costa Rica đấy thì Nhật Bản bắt buộc phải có một chiến thắng trước Tây Ban Nha. Đó. Và hiện tại kèo chấp đang là ở mức 1.25 Tất nhiên rằng cả Tây Ban Nha cũng không phải là một đội bóng đang chắc chắn đâu anh em Không phải đội bóng chắc chắn đâu Điển hình như nếu như Tây Ban Nha để thua Nhật Bản Nếu như Tây Ban Nha để thua Nhật Bản và Đức họ ờ, chiến thắng Costa Rica đậm thì Tây Ban Nha cũng có thể bị loại anh em nhá. Đó, trên lý thuyết đó là như vậy còn đối với uh, trận đấu kết thúc như thế nào thì chúng anh em chúng ta cũng phải đợi 90 phút nữa và mình sẽ gợi ý cho anh em một số những mã kèo mà anh em chúng ta có thể xem à, thứ nhất à, với một trận đấu mà Tây Ban Nha và cả Nhật Bản đều cần một cái kết quả hòa cũng như là à, vừa đá vừa theo dõi cái kết quả của trận đấu giữa Đức và Costa Rica thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu Nhật Bản cố gắng sẽ hòa ở ngay hiệp 1 Cố gắng cầm hòa ngay hiệp 1 cũng như là giảm thiểu tối đa những cái đường tấn công của Tây Ban Nha ờ, Mình đi xỉu hiệp 1, uh, ờ, một quả và, và mình nghĩ rằng là ít nhất Nhật Bản họ sẽ không cho Tây Ban Nha ghi bàn ở ngay hiệp 1 nha. Đấy anh em. Đó mình vẫn sẽ đặt niềm tin à, và tiếp đó là đây cửa dưới cũng như là cái siêu mình vẫn hy vọng và đặt niềm tin vào Nhật Bản sẽ trụ được uh, hết hiệp 1 ít nhất là hiệp 1 anh em à, thì đây là hai ma kèo mà mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể đi ngay từ hiệp 1 anh em nhé còn nếu như anh em mà mà thật sự uh, muốn đầu tư bóng đá cũng như là uh, muốn chơi theo cái cách đầu tư của mình đó là uh, ăn non với là ăn uh, chơi theo kiểu hôi lông đấy là chơi theo kiểu running kèo nào ừ. thơm thì anh em chúng ta vào cũng như là sẽ xem một chút kèo nhảy theo dõi một chút kèo nhảy như thế nào để anh em chúng ta có thể vào lúc đó thì nó hợp lý hơn so với việc là anh em đi đợt đầu trận anh em nhé còn quyền quyết định thì vẫn ở anh em thôi trên hay dưới tài hay xỉu thì vẫn là quyền quyết định anh em cũng như là kèo mình có ăn hay không thì nó cũng không có lợi cho anh em mà cái lợi cho anh em ở đây gì đó là kèo của anh em ăn đúng không đấy